giờ đó đó rồi trời ơi cầm thì cái giết luôn trời đâu đâu đâu đâu ôi đẹp quá ha con vẽ cái gì vậy con gì con con gì? bậy con gì con tầm bậy bậy <laughs> thôi giết tiếp đi nào lấy đầu lao viết tiếp rồi mày viết tiếp thì viết nhiều nhiều lên yeah. viết đi viết dễ lên yeah. viết nhiều lên sao ạ à? Tiên trừng mắt lên thấy gớm Ra Có tao mì 20 tháng tao mày biết viết kìa nè Tao mì nói nhà banh đi con Tầm bậy Máy bay Máy bay Ờ biết máy bay Máy bay đi Buông em ra Máy bay Máy bay luôn Máy bay đi Máy bay đi trời khoe nữa Ờ, đẹp Ra xí. Ôi, dễ đẹp. Dạ, trời ơi. <laughs> Xỉa mũi ba. Ờ, đẹp quá trời. Ờ, rồi ba thấy rồi, ba thấy rồi, đẹp quá. Ừ, ừ, ừ. Người con gì, con gì? Tầm bảy Tầm 7 vậy? Tầm 7. Ờ, tầm 7. Ờ, nó mang coi con Nhất ra trần da coi Nhất ra trần da Vậy nó viết xong vậy Viết nữa, viết nữa đi rồi xuống viết nữa đi Ba Ừ ừ Hãy viết bài hãy viết cho nha chữ a tròn da như quả trứng gà tròn tròn tròn tròn tròn tròn Ủa? thôi được rồi ra xí đâu rồi ồ đẹp quá trời đẹp quá ha mệt ghê dây rớt rồi hả <laughs> rồi cha gắn vô đi. hai gắn vô nè nó gắn vô để tự cầm đi ba con đi rồi số con rồi dưới cái miếng quay đâu ồ đẹp quá trời, à, đẹp quá trời, à, bỏ cái này đi để cái này đây đi cầm cái đó thôi viết hả viết đâu ừ gì con, à. gì sao ừ. đi hoài mỏi chân quá giờ rủ ba xuống coi luôn Trời, <laughs> anh quá, à. rủ ba xuống coi luôn chứ không đi nữa <laughs> đẹp quá trời con cầm viết gì nè đây ba chỉ cho cầm viết gì nè cầm gì nè ừ khoan khoan cầm xích lên rồi à. ừ. ừ. con gì vậy con gì vậy con hả con gì tầm bậy ừ bậy hả con viết chữ nhà a đi. banh đi viết chữ a ừ. viết chữ a đi ờ à. à, a viết chữ a đây bà dạy viết chữ a nha